Hello, xin chào mọi người, lại là Ly đây Trời ơi, nhìn mập quá đi hmm. Thôi mặc đồ kiểu gì cũng thấy mập hết trơn á Sorry mọi người nha Ly sẽ cố gắng giảm cân Thì hiện tại á, Ly đang cân nặng bây giờ là 68kg Tính ra là đã giảm rất là nhiều luôn á Lúc mà đi sinh lên ờ, bàn mổ là 86kg luôn mọi người Tưởng tượng không Mình đã tăng tới tận ba mươi mấy ký 35 36 ký trong cái thai kỳ của mình Dã dạ, man à, và cơ thể của mình hiện tại bây giờ thì nó vẫn rất là à, <laughs> là mập trong quy là mập có một cái thời gian mà mình đã thật sự là rất là stress và mình mình thậm chí là mình còn khóc nữa đó mọi người bởi vì mỗi khi mình nhìn vô gương á kiểu là trời ơi ai đây bà nào đây sao mà mập mà béo mà kiểu mà xấu dã man luôn á mỗi lần mà ra đường đi uống cà phê là phải suy nghĩ à, mình đứng trước tủ đồ của mình và mình kiểu ồ mình mặc cái gì đây và chưa tính tới chuyện là mặt đẹp hay không mà nó vừa không cái đã thật sự luôn á chỉ cần nó vừa thôi là mình đã kiểu là 50 phần trăm thành công là tìm được đồ đi rồi đó 50 phần trăm còn lại là lên ờ, dáng nó có đẹp hay là nó nó kiểu là nó nhìn nó mập quá hay là không đó à hôm nay thì ly quay cái camera này là nó có cái gọi là à, màn hình lật á lật qua phía bên phải một chút xíu cho nên là khi mà trong lúc mà ly ghi hình á thì sẽ thấy là ly lâu lâu ly sẽ liếc qua bên này một chút xíu về cái màn hình nó ở đó cái video haul ngày hôm nay Lê sẽ giới thiệu cho mọi người những cái sản phẩm mà Lê đã mua được trong cái thời gian vừa qua cũng như là à, những cái món áo quần nè à, khăn nè đồ chơi cho mango à, và dạo gần đây ấy, giống kiểu là mình bị cuồng cuồng đồ con nít đó mọi người mình thấy cái gì là mình cũng mua cho con hết và kiểu ồ sao cái gì nó cũng đẹp cái gì nó cũng cute và mình muốn mua về cho con của mình ok và mình bắt đầu vào video luôn nha <laughs> và đầu tiên là Ly uh, đã mua được um, mấy cái tóc khăn bông này của hãng LA nha mọi người thì mình nghĩ là chắc là mọi người cũng đã từng thấy cái khăn bông của hãng này ở trên Facebook hay là Instagram một uh, vài lần rồi bởi vì cái khăn này dạo gần đây nó rất là hot luôn á mình thấy các mẹ bỉm sữa các mẹ hóc mâm đồ như là chị Julia Đoàn hay là uh, chị Trinh này kia thì cũng dùng cái khăn này rất là nhiều luôn và mình cũng ồ cái khăn này có gì hot Ừ, thì mình cũng mua về à, như là hai hai cái để mình dùng thử và thật sự là mình phải nói là wow nha mọi người Sản phẩm khăn của Lời An thì được làm từ 100% là sợi bông thiên nhiên, không chứa bất kỳ tạp chất gây hại như là chất tẩy trắng, chất làm mềm ở ờ, formaldehyde. Thì sản phẩm này được sản xuất trong môi trường đạt chuẩn y tế, có độ thấm hút cao, càng giặt thì mình thấy nó càng mềm, độ bền rất là cao và không bị sổ sợi khi mà dùng lâu dài nha mọi người. Sản phẩm đã được kiểm định bởi FDA là Cục Quản lý Thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ thì sản phẩm khăn của Lời An thì mình sẽ à, được thấy là chuyên dùng cho các bệnh viện và trung tâm chăm sóc mẹ và bé tại nước ngoài rất là nhiều thì mình sử dụng à, khăn này khi mà cho mango tắm nè dùng để làm chăn đắp nè dầm để làm khăn quấn nè làm khăn lót ở chỗ ngủ của bé đó và bản thân mình và June thì à, cũng rất là thích khăn này mình dùng sử dụng như là khăn tắm hàng ngày luôn Ly cảm thấy ấn tượng nhất chính là bao bì kháng khuẩn nha Bên hãng đảm bảo là uh, khi mà mọi người sử dụng chỉ cần mua về như, như vậy thôi và mình xé ra mình sử dụng liền luôn mà không cần phải giặt lại ha rất là xịn luôn nhất là cho các ờ, mẹ mà ví dụ như mà mình à, đi sinh chẳng hạn đó, mình có thể mua cái gói ờ, khăn như vậy mình bỏ vào trong cái túi đồ đi sinh của mình và khi nào cần thì mình bóc ra mình dùng thôi rất là tiện luôn mình không cần phải giặt lại mà không có lo là con nó sẽ bị uh, dị ứng hay là đó bị gì, với làn da nhạy cảm của con hết trơn á đó là cái điểm mà đây là thật sự đi rất ấn tượng với cái hãng này luôn và cái cái điểm mà thứ hai mà đi thấy ấn tượng nữa nói chung là cái khăn của hãng này có nhiều thứ mà lại ấn tượng đó mọi người nghĩ là à, khăn thôi mà đâu có gì đâu nhưng mà khăn á, là cái thứ mà nó làm à, hàng ngày nó tiếp xúc với lại da à, của con mình à, riêng ly là ly sử dụng cho cả nhà luôn nha à, sử dụng cho mango sử dụng cho ly dùng, dùng cho jun luôn đó và mình tiếp xúc hàng ngày với cái làn da của mình cái dòng khăn trước mà mình đã sử dụng á còn người giặt á thì à, nó sẽ ngày càng nó càng khô nó càng cứng thì có nhiều cái nó còn sổ hoặc là nó còn bị rách nữa kia nhưng mà cái khăn này á khăn của LA nó thì nó càng giặt là nó càng mềm mọi người nhìn nè trời ơi những cái khăn bông không chị nó mềm mại lắm luôn á mềm mềm mềm lắm nó cái này á không phải không không phải là lưu quảng cáo gì đâu mà thật sự là nói thiệt luôn á các bạn mà có em bé mà có làn da nhạy cảm là mình nên mua để mà mình, mình dùng luôn á trời ơi thích lắm lắm lắm á từ ngày mà ly mua cái này về xong á thì ly đã à, kiểu ồn kiểu là chân ái của mình luôn á là mình phải mua thêm để mình về sử dụng đây nó có rất là nhiều kích cỡ cho mọi người có thể lựa chọn thì đây là các size to nè size to nè là 70 x 120 cm nè còn đây là cái size à, nhỏ hơn nha mọi người đó size nhỏ hơn và màu sắc thì rất là xinh luôn đó nó còn có cái size nhỏ dài nữa uhm, nó có rất là nhiều size và để là phục vụ cho từng cái à, mục đích khác nhau à, ngoài ra thì lợi an còn có cái loại này gọi là à, khăn vải đa năng nha mọi người thì mình có thể sử dụng cái khăn vải này trong rất là nhiều mục đích khác nhau luôn ví dụ là mình dùng à, như là khăn ướt hoặc là mình dùng như khăn khô cũng được khăn ướt thì mình mình chỉ cần thấm nước và là mình sử dụng như bình thường thì cái khăn này mọi người có thể sử dụng để là rơ lưỡi cho bé nè hoặc là lau mặt nè lau những cái vùng nhạy cảm nè lau miệng nè nói chung là lau những cái vật dụng mà mình sử dụng cho bé hoặc là riêng với mình nó với, với những cái, ngày mà mình bị hết bông tẩy trang á, thì mình còn sử dụng cái này để làm bông tẩy trang nữa luôn tẩy rất là sạch luôn á mọi người nói chung là dùng rất là thích à nó thì đó mình ly đã nêu những cái ưu ưu điểm rồi còn cái nhược điểm mà ly cảm thấy là lớn nhất của cái dòng khăn này đó chính là mắt cũng <laughs> có cái này thì à, một cái à, giá của nó dao động là trên dưới 300 ngàn gì đó thì mọi người có thể canh những cái ngày mà ví dụ như 7 tháng 7, 8 tháng 8 thì trên shopee shopee thì hay có sale mọi người thì chút nữa Linh sẽ để link cho mọi người để mùng 8 tháng 8 mình có thể lên uh, săn sale cho mọi người nhưng mà mọi người nên mua bởi vì sao bởi vì nó cực kỳ là đáng tiền luôn một cái sản phẩm mà mình sử dụng hàng ngày mà nó tiếp xúc với da thịt của mình hàng ngày mình không có nên là tiết kiệm những cái gì mà mình nghĩ là uh, quan điểm mua sắm của mình á ví dụ cái thứ mà mình nó lâu mình mới xài thì à, mình có thể mua đồ à, không có xịn lắm cũng được không sao chớ nhưng mà nhất thiết những cái cái thứ mà nó uh, mình sử dụng hàng ngày và những cái thứ mà nó thật sự cần thiết trong cái cuộc sống của mình đó thì mình nên đầu tư mình mua những cái gì tốt nhất để mà mình sử dụng lâu dài tiếp theo là chương mục uh, áo quần cho bé ừ, đây lê đã mua à, ba uh, bộ uh, pyjama ngủ cho mango đây nha mọi người <laughs> nhìn xinh quá ha cái này thì ly đặt mua ở Mothercare nha mọi người thì nói chung là đồ áo quần của Mango thì mình mua lung tung hết trơn mình mua rất là nhiều hãng có khi mà mình đi siêu thị hay là mình đi shop thì mình thấy dễ thương thì mình mua hoặc là mình hay đặt hàng ví dụ như là à, Zara Kit nè H&M Kit nè uh, Nesting Baby đó thì à, mình ừ, hay đặt đồ cho Mango nhìn nó rất là xinh luôn á thì khi mà buổi tối mà mình ngủ á ông mango ổng có cái là ổng rất là kiểu sao ta hình như con nít đứa nào cũng vậy đúng không mọi người có nghĩa là nó thích săn bụng có nghĩa là nó thích săn cái bụng nó khi ngủ <laughs> lần nào ví dụ như mặc chỉ mặc biển à, với lại đóng biển với lại mặc áo thôi là tối ngủ là cứ dở hết cái áo lên lòi cái bụng rồi chăn rồi là cứ bay tứ tung tứ phía cho nên là ly uh, thích mà uh, mặc cho mango những cái bộ pyjama như thế này á rồi nó chín nè nó ấm nữa <laughs> thì à, mình cũng bật điều hòa thì à, nhiệt độ cũng khá là mát lạnh một chút xíu cho nên là mặc những cái bộ pyjama này thì nó vừa ấm mà à, con buổi tối mình không có sợ là nó bị nặng nặng bụng nha mọi người là nó bị lạnh bụng nha mọi người lại rất là xinh luôn nè cái này là mình không cần mang tất cho con luôn nó bịt như vậy luôn đây và tiếp theo là một cái à, yếm mà mình đã order được và mình thấy nó rất là xinh luôn mình đợi tới cái ngày hết giãn cách để mà mặc cho mango đi cà phê đây nha mọi người trời ơi xinh lắm lắm lắm lắm luôn thật nghĩ là con mình mà nó mặc những cái bộ đồ này là lên là nó đẹp như thiên thần luôn á ai mà có con rồi mới hiểu thì mình không có thiết tha shopping mua áo quần của mình hết mà mình thấy đồ đẹp mà mà mình mình không có tiết tiền mình mua cho con mình mà thực sự mình chỉ cần nghĩ tới cái việc mà con mình nó mặc lên mà nó xinh xắn nó dễ thương nó đáng yêu như là mình kiểu à, trái tim không thể nào kìm nổi và phải uh, rút ví ra mua thôi nhìn xinh quá mọi người ha cái này thì à, Linh nhớ là Linh mua giá cũng khá là cao đó ừ 3 tới 400 ngàn gì đó nhưng mà cái chất vải nó rất là đẹp luôn cái này là của Next Baby nha cái hãng này là của Singapore xinh quá ha <laughs> thật là nung nóng à, à bình thường á là Ly hay cho Mango mặc à, body suit lắm mọi người mặc body suit á là những cái uh, bộ như này đây ừ, đây đây Ly có một và tiếp theo là lý có ở đây là body suit nha mọi người đó là những cái uh, gọi là áo liền quần hả ta ừ, có thể gọi là như vậy cũng được đó thì như giờ mặt nó rất là mát và cái chất vải thì ờ, khá là dày dặn ừ, dày dặn nhưng mà nó vẫn rất là mát nha mọi người chứ không phải là dài mà nóng ha nó mặc lên nhìn cũng rất rất rất là xinh xắn luôn mặc cái này mà phối thêm à, cái yếm nữa trời ơi nó dễ thương dễ thương gì đâu mà dễ thương đó như vậy yếm phối như này nè yếm tròn yếm phổi tròn xong mình phối lên trời nó đẹp đẹp nhất nách luôn <laughs> đây đây cũng là một cái ờ, body suit nữa xinh hùng quá là xinh luôn <laughs> cái này thì là có hình con cá ngựa ừ, đó xinh dã man ừ. Ừ. đây tương tự như cái hồi nãy nhưng mà cái này là kiểu hơi hướng biển cả hơn đây nè nha mọi người trời ơi con trai mình mà nó mặc mấy cái bộ này trời ơi nó dễ thương ơi là dễ thương luôn <laughs> tiếp theo là một cái sát cũng là áo liền quần nhưng mà dáng là polo nha mọi người trời ơi xinh lắm luôn á ngọt mua về không biết khi nào mới có dịp mặc ra đường đây phối màu xinh dã man đây là một sát nha mọi người thường thường mà đồ con nít đó thì nó sẽ là đi theo sát là một sát là một bách của hắn là hai cái bốn cái bảy cái kiểu vậy đó là ly hay mua theo cái pack như vậy thì cái nó cũng rất là lợi luôn ừ. hay hay à và tiếp theo là <laughs> yếm lây lờ bị cuồng yếm cái ờ, dạo này ờ, mango nó hình như chuẩn bị bọc răng hay là sao đó mà nó chảy nước giải khá là nhiều nhẽo hay là còn gọi là nhẽo nên là phải mang yếm liên tục nó thì lên hai em đi mua những cái yếm như vậy cho mango nè Ly mua rất là nhiều <laughs> luôn và các màu khác nhau thì cái màu yếm này rất rất rất là thích luôn bởi vì khi mà mang thì nó rất là dễ thương thì nhiều nhiều bạn mà đi up ở trên Instagram thì mấy bạn vô họ kêu là sao ta nhìn nó hơi nữ tính nhưng mà mình thấy nó rất là đáng yêu à, nên là mình đã mua thêm ừ, lúc trước là liêm mua có ba bốn cái thôi nhưng mà giờ đây là một ngày là nó đã dùng năm sáu cái luôn mọi người là kiểu là cũng ờ, cứ một tiếng hai tiếng là phải thay một cái bởi vì nó nhẽo á nó ướt hết cái yếm này cho nên là mình phải thay liên tục cho nên mình mua khá là nhiều rồi mình mua các màu cơ bản nhà mình thích cái màu này nè đó caro như vậy chấm bi mà rất là xinh luôn thì cái này mình mua ở shopee nha mọi người À và sản phẩm à, tiếp theo mà Ly đã mua cho Mango đó chính là cái quyển sách nhạc này nha mọi người Đây là quyển sách nhạc uh, kích thích thị giác của bé Thì ở đây thì là mình sẽ uh, có cái này Nó phát ra tiếng nhạc nè ừ. và có những cái tranh ảnh à, để mà kích thích thị giác cho bé nữa ừ. thì cái này thì mình có thể uh, mua để mà sử dụng cho các bé mà từ uh, sơ sinh là từ 0 tháng tuổi trở lên thì các bé từ 0 tháng tuổi thì mình sẽ xem những cái uh, đen trắng như vậy nó sẽ khiến kích thích cái thị giác của bé rất là nhiều bởi mango bây giờ đã hơn 3 tháng rồi và cũng biết là phân biệt được màu sắc rồi á, và bị thu hút bởi những cái màu sắc rất là sặc sỡ như, như vậy đó cho nên là mình có thể các bé mà trên 2 à, tháng tuổi mình có thể mua à, những cái quyển sách nhạc mà có cái hình màu sắc sặc sỡ như vậy cho bé coi á để mà kích thích thị giác cho bé đó, vậy là xong <laughs> mình cũng mua sắm xương xương vậy chứ cũng không có nhiều bởi vì à, um, lúc mà mình uh, à, du sinh á, thì mọi người hay nói mình là mua đồ cho uh, bé ít thôi nhất là áo quần bởi vì là trẻ con á, mà nó lớn rất là nhanh cho nên là phải thay áo quần liên tục mà mua mà không có được thì rất là mặc không có kịp có thể rất là uổng thì à, nhưng mà biết sao giờ mình thấy cái gì dễ thương thì mình cũng muốn mua cho con mình hết là mình tự nhủ là ờ nó không mặc hết thì để đứa sau mặc <laughs> video sau sẽ là video khi về nay hỏi và trả lời thì nếu như mọi người có câu hỏi gì mọi người muốn hỏi Ly và chun thì mọi người có thể uh, comment ở phía dưới cái video này để mà uh, video sau Ly sẽ lên trả lời hết những câu hỏi của mọi người nha có chủ đề mà làm bởi vì thật sự ở nhà Lê cũng không biết ờ, làm video gì cho mọi người coi hết mình nhớ cái khoảng thời gian trước đây mà mình đi chơi du lịch đi này đi kia là mình quay vlog cho mọi người coi thật sự rất là vui luôn mà bây giờ ở nhà thì quanh đi quẩn lại thì nó cũng chừng đó cũng ờ, tối ngày tắm cho con cho con ăn xong cái là hút sữa bơm sữa dọn dẹp này kia đó chán nó dù không có gì hết trơn <laughs> ok và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo sớm thôi và chúc mọi người có một ngày tốt lành bye bye